Hi dears, welcome to my channel. We are on the way to our camping. I see a nice sensory, so I want to share it to you. Beautiful, isn't it? I love spring. Love to see the young leaves on trees. See how the sun shines brightly. It gives me a lot of energy. I have a red fun mass Muller a flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love. I love everything in this world, but not camping. Do you know why? If you want to know the reason, please continue watching my clip. When before coming here, we wanted to rent a caravan. I also don't like to stay in the caravan, but it's much better than to stay in the tent. However, they already run out of it and there is no room for rent in this location. Uh, sorry, I will go into speak in Vietnamese to my audience. Uh, please continue watching and uh, I give uh, I, I will uh, tell you more information about this uh, later. Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. À, tôi Linh đang ở trên đường đi tới khu cắm trại À, trên đường đi á, linh thấy quá trời cảnh đẹp luôn cho nên linh muốn à, share à, linh muốn chia sẻ với mọi người nhìn trời mùa xuân đẹp ghê hết cả nhà ha mặt trời chiếu qua lá cây nè rồi mấy con bò nhẫn nhơ ngậm cỏ nhìn thấy yêu đời yêu người ghê ha nói chung là linh yêu tất cả mọi thứ trên thế gian này nhưng mà linh không hề thích đi cắm trại nha cả nhà à, có những lý do mà mọi người xem tiếp theo đi sẽ à, rõ hơn trước khi đến đây tụi linh muốn mướn cái ờ, cái là cái cái cái xe tải giống như mấy mọi người caravan để ngủ thì ở đây chỉ có hai cái và người ta đã cho mua thuê hết rồi rồi ở đây không có phòng cho thuê cho nên tụi linh tụi linh nó buộc lòng phải ở trong cái lều trời ơi sợ muốn chết mọi người nhìn đi tụi linh đã tới cái chỗ cắm trại rồi đó không có một cái gì gọi là đặc biệt hết đồng không hiu quạnh đây trống trơn trống hoắt không có một cái hồ bơi hoặc là cái chỗ nào cho trẻ em chơi hết vậy thì lý do vì sao mà linh đến đây à, và linh cũng à, sẽ tiết lộ cho mọi người lý do tại sao linh không hề thích đi cắm trại nha cả nhà mọi người chờ xem từ từ từ từ linh sẽ tiết lộ cái bí mật tại sao linh đến một cái nơi hiu quạnh như vậy để ở trong cái kỳ nghỉ của tụi linh nhé có tiếng chim không biết mọi người có nghe không cái trại của linh á chút xíu quay cho cả nhà coi đây là cái lều của tụi linh thì uh, ngày thứ bảy vừa rồi anh xã Linh với lại uh, ba chồng á, đã đến đây dựng lều có má chồng đi nữa và lúc đó Linh đang đi siêu thị để uh, đi mua đồ đem theo nè đem mua đồ ăn đem theo á với lại Linh uh, đứng đây lóng nga lóng ngóng mọi người lại đuổi Linh nữa Linh uh, vụng về mấy cái này lắm và ba má chồng Linh cũng biết là Linh không có thích ở trong lều á cho nên cũng không muốn cho linh ờ, vất vả tại vì nếu mà linh vất vả thì linh sẽ chán linh không muốn ở luôn đây là cái lều của hai đứa nhóc của linh phía ngoài và phía trong thì tụi linh mới tới thôi cho nên chưa có bỏ đồ vào ôi ơi linh ngán nhất là à, bỏ một đống đồ vào đem mền gói theo đó cả nhà nói rồi á chát lắm cho nên không có thích uh, ngủ lều hay là ngủ trên uh, mấy cái chiếc xe để mà mình đi uh, à, cắm trại rồi nha linh không thích tí gì hết á ông xã anh ảnh xã của linh á ảnh đang uh, ờ, bơm cái uh, cái nệm rồi bây giờ hồi sáng không biết làm sao mà rớt mấy cái này xuống đất hết trơn rồi dạ, dạ. <laughs> đau quá phải đem uh, gói à, mà gói này của con đúng không hay là của ba ba má mà của ba ba má mà ok để ba ba má mà đem lại đây và cái này á, thì đem lại cho tụi nó nó ráng quay cho bằng được cái đống đồ của tụi nó đó linh tinh mọi người thấy không cho nên linh nó không có thích đi mà cấm trại là như vậy đó cả nhà đem lĩnh kỉnh đồ theo hết mền gói đồ tùm lum hết trơn đem cá gia đình theo ai thích thì thích chứ linh không thích cái gì hết luôn á rồi à, ở đây nè linh có đem theo một chút đồ ăn vặt nữa chút xíu thôi có đem đậu phộng linh đã ăn rồi rồi à, à, mì gói nè rồi mấy cái này để lên phốt rồi này để cho con mấy đứa con lên ăn vặt nói chung là đem ít thôi tại vì à, có <laughs> giấy vệ sinh nữa đem nhiều quá à, thì linh nghĩ là Ờ, chiều nay lên sẽ ăn tại nhà hàng này rồi ngày mai sẽ đi ăn nhà hàng khác thứ tư thì chưa tính tới nhưng mà không có đem nồi theo nấu ăn đem theo bình gas mà quên đem theo cái uh, lò nấu ăn rồi cho nên nghĩ là thôi khỏi đi khỏi nấu ăn đi trời ơi uh, đã đã đã đã cả đời nấu ăn ở nhà rồi cho nên đi chơi là dẹp nấu ăn cái này ba ba đem vào rồi đúng không anh xã lên ảnh kỹ lắm anh tỉ mỉ lắm ảnh ờ, đi đi chơi á thường là ảnh đóng gói đồ chứ không phải là linh linh chỉ soạn ra và phụ thôi còn giống như là đóng gói rồi uh, làm cho nó đẹp gọi là làm cho nó uh, gọn gàng á là anh xã linh Look at that. For it. không có ai chơi thì không có sợ luyện chúng người ta Cái này giống như chơi cái gì là ta chơi ờ, chơi không phải chơi bắn bi mà là chơi cái gì linh quên mất rồi. Chơi chọi đạn, ở Việt ở Việt Nam mình chơi chọi đạn đúng không cả nhà? Đó. in ieder geval iets harder. mag ook tegen je andere aanduwen, Of tegen mijn, mag ook. Linh ah! oh, nhớ hồi xưa mà mình ờ, nhỏ nhỏ đó Tụi mình cũng hay cái chơi mấy cái này lắm nè <laughs> Coi coi đứa nào gần nhất Đứa nào gần Ik denk die van 1, 2 en een ongeveer, moet ook aan dit streepje. Nog eentje van jou. Eens, twee. En nog één toch ongeveer? Ja, ongeveer een streepje. En deze natuurlijk minder dan twee. Thôi cho tụi nó chơi đi, Linh phải ờ, đi lại Linh phụ anh xã lên đây Không thôi để ảnh lục đục có mình, ảnh cũng tội ảnh lắm Đó Có con vợ gì đâu, tối ngày sách máy đi quay phim thôi, chẳng phụ giúp được gì ai ngồi nghỉ tí cả nhà ơi Linh đó, không có thích đi cắm trại là mọi người thấy rồi đó Phải tự dọn dẹp rồi tự đem mấy cái đồ ăn theo rồi à, Đem lò để nấu ăn Nhất là cái khu đi vệ sinh đó cả nhà Là khi mà buổi trưa thì không sao Nhưng mà buổi tối là mình phải đi đến ờ, cái khu đi vệ Muốn mình đi vệ sinh đó đi thì phải đi một đoạn không có ở sát bên chỗ mình Linh không hề thích cái chuyện đó luôn á Tối lạnh lắm linh linh thấy mọi người thấy không trời ấm nhưng mà có gió đó cho nên linh buổi này là còn lạnh thì linh nghĩ cái buổi mà tối khuya mà muốn đi vệ sinh đó trời ơi nghĩ tới là nhức đầu rồi <laughs> The reason why I don't like to go camping because we have to take many things with us. And of course, you can choose whether you will take with, uh, uh with you or not. But uh, with the children, I want to have enough thing to serve them and uh, especially I don't like to go to toilet or use sorry not <laughs> don't like to go but don't like to use the toilet the public toilet so much uh, in in the middle of the night if we need to go uh, to the toilet we have to walk a while not not so far just a few steps but it's not inside so that's why I don't like it that is the big reason I don't like to go camping and just continue watching with me why I will decide to stay here we take a big break here we can wash our hands our uh, cups or labels We borrowed the tents from my uh, parents-in-law. They uh, bought it because they want to um, go camping with our children. Cái trại này á là Linh mượn của ông bà nội Bà má chồng, sorry bà má chồng của Linh Thì mục đích của ông bà mua cái trại này á, là để đi cắm trại với hai đứa nhóc Linh Và à, ông bà nội của anh xã lên nghĩa là ông bà cố của hai đứa nhóc này nè có một cái chiếc xe caravan thì lúc ông nội còn sống á, hai ông bà hay đi bằng caravan đi chơi lắm đi du lịch đi chơi và sau đó ông nội mất thì uh, cái cái caravan đó ai muốn sử dụng thì sử dụng xong ông bà cũng muốn để lại để uh, tụi linh đồ sử dụng đi chơi đó nhưng mà uh, linh không thích linh nói là linh không thích tại vì linh thấy mỗi lần đi chơi về thì ba má chồng uh, phải uh, sửa soạn lau cái xe đồ đó mọi người nghe linh nói là biết linh lười như thế nào rồi thật ra cũng không phải là lười đâu cả nhà tại vì linh bận từ sáng thứ hai cho tới chiều thứ sáu nào là đi học nè đi làm rồi đi lo cho con cái mình không còn thời gian để mình lo cho căn nhà thứ hai nghĩa là cái xe đó mọi người rồi anh xã linh không phải là người giỏi sửa xe sửa chữa xe đâu cho nên linh không hề thích uh, có một cái giống như có một sự ràng buộc vì cái xe rồi mình phải ờ, sửa chữa rồi bảo hành nó nói chung là linh từ chối cho nên sau đó thì uh, con cái cũng không còn ai sử dụng cái cái xe đó nữa thì ông uh, thì bà nội đem bán cái xe đó luôn và bây giờ thì để đi chơi lâu lâu đi với tụi nhỏ tại vì cô mấy cô mấy chú của tụi nó cũng lớn hết rồi thì hai đứa nhỏ nhỏ nhóc của linh cũng thích đi camping đồ à, lâu lâu tụi nó cũng thích chứ không phải đi hoài à, cho nên ông bà nội mới ờ, mua cái trại này và bây giờ tụi linh cần sử dụng thì ông bà đưa để cho tụi linh sử dụng đi chơi với tụi nhỏ đây là buổi sáng đầu tiên Linh mới vừa ngủ dậy Nói chung là đương nhiên là quay phim thì phải đánh răng rửa mặt hết rồi sáng sớm nhìn mặt trời nói chung là cũng không có sớm lắm đâu khi mà ra xong là đã ờ, gần 8 giờ rồi giờ đây kêu hai nàng công chúa của linh thức dậy mới được hai công chúa cưng ơi thức dậy con ơi thức dậy đi đánh răng đi kìa hai đứa ơi <laughs> trời ơi nhúng nhẽo gì đó giờ dạ, linh đi ờ, quay cho mọi người ờ, tham quan cái khu này nha thì ngoài cái khu ờ, cắm trại của linh hôm qua linh có nói rồi đó nhưng mà mình không có thấy hết thì hôm nay linh sẽ cho mọi người xem cái khu cắm trại ở đây như thế nào ở đây linh chỉ thấy hiện tại là có một cái trại của linh thôi anh xã linh thì đi mua đồ ăn sáng rồi mình có thể ăn sáng tại nhà hàng nhưng mà mình không có nhiều sự lựa chọn cho nên mình đi mua đồ ăn sáng đây là cái phần hôm qua linh nói không biết là có người ở hay không nữa tại vì à, tụi linh đi tập về á à, thì quá trễ rồi đi tập như thế nào thì ở ờ, uh, sorry chưa nói cho cái bí mật cho mọi người nghe thì linh đi tập gì sau cái clip này linh sẽ nói cho mọi người nghe nha ở đây cũng có một cái uh, caravan nè linh tưởng là có vài cái thôi ai ngờ cũng nhiều lắm đó cả nhà ở đây nữa đó mình có thể thuê ở đây nha đó còn ở phía này nữa ở đây yên tĩnh lắm giống như cái bài thơ mà mình đọc hồi năm lớp lớp cấp 1 ở Việt Nam đó là à, sáng thức giấc trong khu vườn lộng gió để được nghe nhiều tiếng chim ca tiếng ríu rít chim sâu trong trong lá chim chì voi vừa hát vừa ca linh nhớ cái bài đó sáng thức dậy mà rất là may mắn là không có gió tại vì hồi tối ngủ quá lạnh quá trời luôn linh ờ, tự linh đó có mấy cái giường điện nghĩa là cái giường làm ấm á cả nhà thì người những người mà ở ờ, nước ngoài hoặc là không ở Việt Nam thì sẽ biết cái cái giường này tại vì cái giường này làm ấm cho mình ngủ xong cái tự linh không xài nên đem cho đem vô cái tiệm Kringlop cái tiệm mà bán đồ cũ á cả nhà thì à, đem đến đó cho không xài luôn cái xong bây giờ cần xài mua lại không kịp đặt trên mạng không kịp hồi tối thì nhường cái giường ờ, cái giường niệm của linh hay nằm ở nhà cho con của linh xong hai vợ chồng ngủ trong cái lều trời nó lạnh cái lưng á ngủ không có được ở đây là chắc cái khu nhà riêng của người ta chứ không phải là đây là khu nhà riêng chứ không phải là cái khu cắm trại chung linh nghĩ là vậy nha đó trời ơi kêu mở trong mấy khu này thôi linh chịu đi linh không thể nào <laughs> linh ở được đâu nhìn nó nhỏ xíu không gian chật hẹp thế mồ luôn người ta nói ở giống như mấy cái khu này là ở nhà nghỉ cả nhà mà linh không thích nói chung là mỗi người một sở thích chứ linh không có phê phán cái sở thích của ai nha tại vì linh nói là linh không thích thôi chứ không phải linh nói là à, cái này à, tôi không thích đến này kỳ cục tại vì mình không thích thì mình mình nói nó không có phù hợp với cái tính cách của mình thì mình không thích thôi ở phía sau này nè có nhà nữa đó nghe tiếng chim kêu cũng hay ha bây giờ thì linh sẽ nói cho đi tới một cái khu mà linh sẽ nói cho mọi người nghe là tại sao à, tại sao mà À, linh đến cái nơi này linh nghỉ hè à? sorry à, nghỉ nghỉ xuân giờ mọi người theo linh nha nghe có vẻ bí mật quá hả không bí mật thiệt chứ tại vì linh nghĩ đối với linh là nó cũng đặc biệt á không biết đối với người như thế nào mọi người có chơi cái trò này chưa nhưng mà với linh thì đặc biệt lắm ở đây linh có thấy có khu cho con nít chơi nữa nhá xíu à khu đó là cho con nít độ khoảng Ờ, tới 5 tuổi đó mấy cậu trượt nhỏ nhỏ đó hồi tối á, à, trước khi đi ngủ thì phải đi vệ sinh à linh quên nữa đây là cái khu vệ sinh mọi người nhìn xem cái khu cắm trại của linh ở đó thôi cục cưng của linh nó thức dậy rồi nó ngồi nó chảy đầu đó khu cắm trại của linh ở đó nha và đây là cái khu để đi vệ sinh tắm rửa đồ tối về ăn tối xong rồi đi tắm đi vệ sinh trồ nó lạnh nó tôi nói thôi đi mai mốt ai mà rủ linh mà đi cắm trại là linh quýnh luôn <laughs> nói cho giận thì có chứ không thích đi cắm trại đây là khu nhà vệ sinh nữ linh thấy có máy giặt nữa nhưng mà máy giặt chắc là cho những người ờ, làm việc ở đây linh cũng không quan tâm đâu đi về giặt cho rồi chứ và đây là khu vệ sinh nam và đây cả nhà ơi Đây là lý do tại sao Linh ở một cái nơi Đồng không hiu ảnh như vậy Ta da Mọi người thấy không Đây là cái đuôi máy bay đó Để Linh bắt đầu quay lại cho mọi người xem nha Để Linh coi ánh sáng như thế nào Tụi Linh đi học lái máy bay Lái máy bay theo sức gió Mọi người ờ, chờ đón xem cái clip sau nhé Tại vì à, đây là ngày thứ hai linh tới đây hôm qua linh cũng quay rồi à, thì à, linh đã quay rồi nhưng mà à, linh chưa có ghép clip lại thì chưa có cho mọi người xem được và hôm nay là buổi sáng này linh quay để cho mọi người xem lý do tại sao linh đến đây đây là những cái chiếc đuôi của máy bay chắc ở đây là sáng rồi đó và tụi linh sẽ học bay ở đây một tuần Linh sẽ làm clip ờ, cái clip sau thì Linh nghĩ là hơi dài cho mọi người xem nhưng mà Linh nghĩ là cũng xứng đáng lắm tại vì hôm qua Linh chơi rồi thì Linh thấy rất là hay Linh sẽ ghép clip lại và quay lại cho nó đẹp để cho mọi người xem đấy đó mọi người thấy không phía sau Linh làm máy bay đó có rất nhiều đuôi máy bay luôn và khi ở clip sau Linh sẽ nói về cái quá trình ờ, học bay và đăng ký như thế nào, khóa học nó diễn ra như thế nào. Mọi người chờ xem nhé. Đây. Tạm biệt cả nhà. À, Linh xin lỗi tại đem mất kiến nhìn nè, mở ra nó chói như vậy nè, không thấy đường. Mặt mặt trời nó chiếu thẳng vào mặt Linh á cho nên linh tạm biệt cả nhà hẹn cả nhà clip sau nhớ đón xem nha à, nhớ uh, subscribe like và share dùm linh nếu uh, mọi người có góp ý gì đó thì cứ uh, tự nhiên mà góp ý cho linh đi tại vì linh biết nhìn vào cái subscribe của linh cái view thì mọi người biết là linh cần cần phải học tập thêm và phát triển thêm cho nên mọi người cứ tự nhiên mà trao đổi với linh nha chào cả nhà chúc cả nhà một ngày thật vui bye bye